Ở phần kiến thức, chúng ta cùng đến với các ghi nhớ. Các đơn vị đo thời gian, chúng mình đã học thế kỷ, đúng không nào? Đấy là đơn vị đo lớn. Và một thế kỷ bằng 100 năm. Một năm thì có 12 tháng. Một năm có 365 ngày. Đấy là với những năm thường. Thế còn năm nhuận thì sao nhỉ? Năm nhuận thì một năm ở 366 ngày. Năm nhuận so với năm thường thì các con thấy cứ 3 năm thường ta sẽ đến một năm nhuận và cứ 4 năm lại có một năm nhuận. Và vào năm nhuận thì các con thấy năm đó sẽ có 366 ngày. Một tuần lễ có 7 ngày. Một ngày thì có 24 giờ, một giờ thì có 60 phút và một phút có 60 giây các con nhớ những đơn vị đo thời gian mà chúng mình vừa lắng nghe. Đơn vị đo thời gian lớn nhất là người ta tính theo thế kỷ. Cứ một thế kỷ bằng 100 năm. Một năm 12 tháng. Một năm có 365 ngày đối với năm thường. Một năm nhuận thì có 366 ngày. Cứ 4 năm lại có một năm nhuận. Một tuần lễ có 7 ngày. Một ngày có 24 giờ và một giờ có 60 phút, 1 phút lại có 60 giây. Các con thấy trong các tháng nó cũng chia khác nhau. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Các tháng này có 31 ngày. Các tháng còn lại đó là tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11. Các tháng này thì chỉ có 30 ngày thôi. Riêng tháng 2 là một tháng đặc biệt. Các tháng 2 của năm thường thì sẽ có 28 ngày. Riêng tháng 2 của năm nhuận thì sẽ có 29 ngày.